chào tất cả anh em nhé thì cái bộ đồ chơi hôm nay tôi muốn chia sẻ cho tất cả anh em biết là cái bộ đồ chơi bầu cua bịp thì ờ, với cái bộ đồ chơi bầu cua này mới nhất Haukama bầu cua nó sẽ giúp cho anh em đi chơi bầu cua đi đánh bầu cua tôm cá sẽ nắm chắc chắn cái phần thắng về tay mình anh em nhé cũng có rất là nhiều anh em sử dụng cái ờ, đồ chơi này đi ờ, chơi bầu cua rồi và anh em cũng biết được cái hiệu quả của nó mang lại cho anh em rồi phải không ạ camera bầu cua hôm nay tôi chia sẻ cho anh em nó khác với các loại thao bầu cua khác anh em nhé thì cái ờ, đây tôi sẽ chia sẻ cho anh em xem này cái thứ nhất là cái thau bên tôi làm anh em thấy không nó rất là đẹp luôn và nó giống y chang 100% đồ chợ nó không khác gì đồ chợ luôn mà đúng không ạ thì ờ, trước kia thì ờ, cái nắp nó có một chỗ hai chỗ bị lỗi nhưng mà bên tôi đã cải thiện được về cái đấy rồi và cái đặc biệt hơn nữa là cái máy này là cái máy um, soi máy soi của cái thao camera bột cua anh em nhé và anh em nhìn xem có khác biệt gì không anh em này anh em thấy không ạ nó rất là nét và nó không bị nhiễu nhiễu sóng như ngày xưa như cái thao trước thao ngày trước đúng không anh em đó rất là nét luôn anh em nhé và cái máy này nó cũng sẽ giúp cho anh em là đứng cách xa 3 mét anh em vẫn có thể là nhìn được và soi được anh em nhé thì đây thì uh, ngay sau đây tôi sẽ test luôn cho anh em một vài chén để cho anh em thấy uh, cái bộ đồ chơi này nó hiệu quả như thế nào và nó chuẩn xác ra sao anh em nhé đây tôi sẽ lắc đây máy thì tôi để đây cho anh em xem luôn này cái này thì chắc chắn là nó sẽ về con tôm đó tôi đảm bảo cho anh em 100 phần trăm về con tôm anh em nhé em mở luôn cho anh em này đó hai con tôm luôn anh em này rất đây, tiếp tục cái chén tiếp theo chén thứ hai lại lại về tôm anh em nhé tôi thấy một con tôm thôi và cái bộ đồ chơi này thì bên tôi làm cái cam rất là kín nên là anh em nhìn được ít nhất là một quân bầu cua anh em nhé chứ không nhìn được cả ba quân đây anh thấy không có tôm và hai con cá nhưng mà anh em chỉ cần là nhìn được một quân là anh em đã làm chắc chắn 100% thắng trong tay rồi đúng không ạ đó tôi sẽ cho anh em cái này đây Ui giời. anh em thấy không rõ một một luôn con cá chính xác chưa đó hai con cá luôn này thì uh, anh em thấy ạ vừa rồi tôi đã test cho anh em vài chén rồi thì anh em hãy xem và cảm nhận cái bộ đồ chơi này nó có phù hợp với uh, sân chơi bầu cua của anh em hay không hay là có phù hợp để cho anh em đi lắc bịp đi đánh bịp bầu cua hay không nhá và anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi này của bên tôi thì hãy liên hệ ngay cho tôi vào số điện thoại tôi đã để trên màn hình đây anh em nhé và hoặc là anh em có thể là kết bạn Zalo cho tôi tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh em 24 trên 24 anh em nào mà hay xem video của tôi thì hãy nhớ đăng ký kênh nào và chia sẻ để được ờ, xem về những cái bộ đồ chơi mới nhất chào tất cả anh em hẹn gặp lại anh em trong các clip sau nhé